chào anh em hôm nay à, sẽ à, thưởng thức cái thành quả mà anh em đi câu mấy ngày hôm nay đây là cá lóc rất là to luôn ba con à, luộc lựa để à, nướng và bây giờ là mang à, hải rau để à, lạc à, cuộn với cả nướng đây là cải nhà trồng luôn siêu sạch luôn này là của cái nóc nhà em nên là hãy nhẹ nhẹ về ra vượt đây là cây ngũ à, gia bì hay còn gọi là chim chim rất là thơm luôn cây này mà ăn vậy cả nướng thì là tuyệt vời đây các bạn wow. toàn à, rau nhà trồng cây rừng đem về nhà trồng luôn từ công từ cấp cho nó an toàn thời buổi này à, biết đâu mà lần chạy máu cả cái nóc ra vật ừ cá đâu rồi cá cá cá ăn cá không <laughs> cá ờ ờ cá để đó chụp con ruột lên khô ngon cá câu kìa cá câu thôi bỏ ít ra vô hai loài vô đó đây ngủ gia bi này nè Vô. Thì thôi dầu đó dầu đó lên đến tám mà chạy khi mới chạy nam dư mà chờ do đây nè tâm anh ơi bập luôn rồi cho tầm đi tô à hả tô nhỏ à sao gì ờ. à. phẹ đó lấy đúa phẹ rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, việc thế buộc gấp cuộn ừ. ừ. con ừ, từ khô đúng này chưa chưa còn lâu từ từ khô phải khô hơn là mới ngon khô ừ. hỏi chút nữa không để đó để cao nữa thôi à, à, à. à. anh có bên đường chắc đi. Điên kỳ rồi mà có ý kiến à kỳ ngon <laughs> Nó thể nó thể kẹp chi đi hết. Được ăn Mà cái đường câu luôn nhưng mà. Mẹ. Đường câu. Cá. Cá. Lấy cái cánh tao uống lì nhọ mà mau sai. Đây, cải ờ, của cái nóc máy khôi chạy kịp thôi bị vượt rồi. Ừ ai của ai của cái nóc cái nóc ở nhà ừ. nhà phải có nóc á đồ đồ lậu đồ mang phải nó rẻ mà ông ba mới đi khả năng mình cặp là khoảng ba người nữa rồi đó mình còn đủ chắc chắn được bao rồi vì hát chữ đi rồi, lậu đi, đi rồi là được đi rồi rau với đồ nó đi là được chắc chắn không có <laughs> Ừ, ừ, không chua ừ. ừ. nè bác ừ. chim chim này nữa mãi, đường nào gạt chanh dạ. nhiều quá Chim chim còn chua mô mà Thơm thơm Lợt cay quá rồi Chua chua chua chua chua à. Ôn nhiên này, ông nhiên này Ồ <laughs> Tiếp có một <laughs> cái Mi Cười <laughs> à, hả? Hả hả hả? đó nó nhiều em mà quay camera đúng ừ. <laughs> phim này đồ im ừ. làm gì quyền ta <laughs> ta mặc cái này lên được tắt tần tật không được nói <laughs> đừng là tâm bay công an cái này đẹp quá mà cái này kịch đẹp hay mấy cuốn quay được cái đấy quay làm ăn đấy, cái này tâm bay đây là là chim chim các bạn dạ bi đây câu mình nhậu nó là cài tiếp tục này này bỏ gạch lên dập chân chưa câu cũng lắm bởi vì con đá này là trà lên cái là xuống là thầy câu dưới nữa rồi không biết cái nhánh ờ, nó cầu chúa câu mới đó xuống là nhánh nữa theo theo theo theo theo lưng xe chủ lời đó đùa hầm chưa ừ. theo theo theo lưng xe chủ lời chạy đấy lưng xe vô vô mời 20 Cưng hơi cút cất chạy xí buổi chiều chạp với mấy cưng hơi cút cất vâng. Tụi cũng đông trúng bốn số, thằng số Quay lên mần luôn mấy, tao biết vậy tao mần số Mần cái đàn qua được rồi Em Vi là đi nhậu chữ V Còn tiếp theo Mới có trúng một vé Phú chơi được không? vé mày ờ, còn chơi đàn ba thôi ừ. Còn à, đàn còn dây là chiều Dạ, giống như tao đó Tốt hả? Mà cái... À, chết rồi Ôm Phước Ôi, đi. Quả đạ. Lá chim chim à? Dạ. Ui rồi đồng bay luôn ơi. Thôi, thôi nói chứ nói ra gặp bọn nên thôi chủ anh em ăn luôn cái mực cũng đặng thôi. À, tôi. Rụt kinh nghiệm. Bắt bắt ra ngoài đó bạn. Rụt kinh nghiệm, rụt kinh nghiệm thôi. có có có của trung phú để trung trung phú ăn thôi à, rồi kinh nghiệm rồi kinh nghiệm bởi vậy đấy hồi khi ta ăn nhậu dám ăn lớn là chừng con con con cái lớn hơn con cảnh hỉ có thời gian đây à mày à anh nói tao nhau mà nhau mà còn thằng trai xém nữa nè phút đấy ngọn anh à, phút đây thôi ngọn này vừa thôi ngọn này vừa thôi vậy rung tay quá thì cầm mà rung rung rung nó ngọn anh mà, điện dập anh ơi ờ cái lá đu đủ sao tâm mau ăn ngon rất lành nữa về tâm mau ấy ăn lá đu đủ quần mình đi ai cũng phải tâm mau đâu ăn được lá đu đủ uống <laughs> đu đủ ăn ăn một ít để xe rồi ui uống hàng hai ly nè nó ba bụng loài luôn rượu nè cái chai bia long nè không bao cho những lý nó về chồng mặt bảo ăn được ngay đỏ kia đó ừ. cái mặt đi về cái đó đi mua mật gấu về để kiếm đó là phải về đó thấy đâu

tao ngâm có nghe quay ngồi có một tháng kiến đâu tao ngâm một ừ. tháng đêm về cũng về đẹp mỗi tháng cầm mỗi về lên con ờ, cá cuối cùng ba ngày ngày sinh ngày dạ năm qua năm qua nên quay nhờ nó ba nổ tôi ghi ra dạng lên mình cột nữa qua năm qua ôi bộ long đi toàn cà leng luôn đi câu tụi mua mà hai hôm mai đi câu cho mai đi phù cho không phải dễ đâu đi ra đó cái bồ đóng, đóng lừa đó đi ra đây đi ra đây, đây, nghịch lừa không chơi lừa nữa đi ra đi ra đi ra đây là à, con thứ ba ô ôi lòng này có gai <laughs> ở trên đó đó chủ phúc về đó à. đó. kia nữa đó đập thủy điện uh, thường nhật câu đập thủy điện thường nhật đấy đừng hù gì hết đúng là đập người nhật hắn đám đập mình chưa lợi gì mình ở đây mình có mình <laughs> à. có mấy cỏ ăn à dứt khoát về thôi lục đông đông không hứa trong năm này bữa nay ra 30 rồi đây, đây là món cài muối theo à, phong cách à, của người mì lời Huế ừ. Ồ, người mình ngon voi này không phải đa còn cái dao nhỏ nhỏ mà cắt là ngon này bấm cho nè ăn để để đó ngâm nước rồi đó rửa đó đi cô nó bên ra ngồi chỗ nước ngồi đó quay quay quay nhỏ nhỏ quá nhớ không ừ. Rồi nhẹ quá. Thôi à, chào tạm biệt các bạn. Đi dạ, dạo à. Coi cha nó ăn miệng rồi đó cháu. Ừ, rồi. Chị. Quay em miệng đó. Vô. Dạ. À. Quan nhá. À. à. Cụ con gái bỏ bi kéo cậu ra lấy chua. Anh ừ. ăn ừ. chí chua chứ còn cái anh ăn chua. Dạ, Bác thì lâu nó xin mấy cụ. Chào. Chào các bạn. Ừ. Bye bye. Bye bye. Bye bye thôi. Bye bye. Ừ. Cái của anh mà